Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ lên mình tâm sự và mình chia sẻ tất cả tới anh em luôn nha. Thì cái kênh kèo bóng hai lúa của mình từ hôm nay mình sẽ để livestream nhận định trận đấu trực tiếp cho đầu và đẩy kèo trực tiếp cho tất cả anh em xem nha. Còn hôm nay mình sẽ làm một cái kênh mới là mình chuyên nhận định, video nhận định và gửi tới anh em nhận định và đẩy kèo cho anh em là trên video. còn anh em nào muốn xem video thì anh em mốt chỉ bằng nhập vào cái kênh này nha anh em đó là bình luận viên hốt lúa nha anh em là cái kênh mới của mình thì mới mốt anh em cứ xem uh, video nhận định kèo thì anh em cứ nhập vô bình luận viên hốt lúa còn anh em muốn xem trực tiếp bóng đá và đẩy kèo trực tiếp cho anh em thì anh em cứ vô cái kênh kèo bóng hai lúa của mình thì mình sẽ trực tiếp bóng đá cho anh em cắt trận luôn nha anh em thì hôm nay mình là lên video đầu mình sẽ nhận định cái video đầu cho tất cả anh em xem thì anh em nào yêu thích thì anh em mà vào xem cho mình một lượt đăng ký và một lượt bình luận nha anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận ờ, Ba Lan và Ả Rập Xê Út nha anh em diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 11 thì hiện tại trên bảng xếp hạng thì Ả Rập Xê Út đang đứng đầu bảng xếp hạng với 3 ờ, điểm nha anh em và ba điểm này là nhờ Argentina trao trận cho Ả Rập Xê Út trong trận rồi nha anh em thì lượt này là lượt thứ hai thì Ba Lan đang đứng ở vị trí nhì bảng với có một điểm nha anh em có một điểm cầm hòa với Mexico trên lượt trận đầu tiên nha thì đây là lượt trận thứ hai à, Mexico sẽ gặp à, Argentina và Ả Rập Xê Út sẽ gặp Ba Lan nha anh em thì anh em cũng thấy phong độ của Ba Lan trong những trận gần đây Ba Lan vừa để hòa Mexico và trước đó thì thắng Chile trước đó thì thắng xứ Wales nha anh em còn Ả Rập Xê Út thì mà có một chiến thắng tưng bừng trước Argentina với tỷ số 2-1 trong lượt đi lượt mở lượt đầu tiên của ờ, đợt trận World Cup nha anh em còn hai này trong lịch sử đối đầu thì nó chưa có đối đầu nha anh em và không có cái lịch sử đối đầu cho tất cả anh em xem thì còn đây là đội hình dự kiến của Ba Lan và Ả Rập Xê Út anh em cũng thấy Ba Lan chung với đội hình dự kiến đó là 3412 thì hai hàng công cao nhất của Ba Lan đó là Roberto Lewandowski nha anh em và là hai ờ, hai tiền đạo đá cao nhất bên phía ờ, Ba, ba Lan nha anh em. Thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Ba Lan chấp 0,75 và tài xỉu 2,25. Thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm Ba Lan anh em, nên nằm Ba Lan thì Ả Rập Xê Út đang có một cái phong độ rất là cao do trận rồi họ mới vừa thắng uh, Argentina nhưng mà trận này Ba Lan chấp với 0,75 thì mình khuyên anh em nên nằm cái mã Ba Lan tại vì trận này Ba Lan quyết thắng để giành 3 điểm nè giành 3 điểm đặng đứng chắc cái ngôi nhì bảng nha cái tỷ lệ kèo góc là Ba Lan chấp hai trái góc nha anh em và tài xỉu là 9 thì anh em thấy anh em đã xem những lượt trận World Cup vừa qua rồi thì trận nào đa số cũng đã nổ tài góc anh em đa số là toàn nổ tài góc nha thì mình khuyên anh em nên nằm cái mã tài góc chính trái nha anh em hiện tại ờ, Ba Lan đá cũng cánh rất là nhiều anh em thì mình khuyên anh em nên đá cái mã tài góc chính quả nha. Thì mình sẽ cho lịch sử anh em xem lịch sử hai trận đấu gần nhất của hai đội luôn nha. Thì ờ, cho anh em xem cái trận ờ, của Ba Lan trước nha anh em. Ba Lan gặp Mexico lần trước nha. Ba Lan gặp Mexico có bao nhiêu quả góc cho anh em xem nha. Anh em Ba Lan gặp Mexico là tới 11 quả gốc nha anh em hiện tại à, bên à, phía à, Mexico 6 và bên Ba Lan 5 nha hai này gặp 11 quả gốc nha anh em và thẻ vàng là ba thẻ nha còn mình sẽ vào mình cho anh em xem thằng Ả Rập Xê Út và Argentina lần gặp trước đó bao nhiêu thẻ nha anh em bao nhiêu thẻ và bao nhiêu quả gốc thì đây anh em cũng thấy rất là nhiều thẻ nha anh em rất là nhiều thẻ nha anh em đây còn gốc thì tới 11 quả quẳng 11 gã nha anh em thì trận này chín cái tài gốc là chín thì mình khuyên anh em nên nằm cái mã tài gốc chín được nha anh em thì anh em cũng thấy tung cái đội hình ra là đá với cái chiến thuật này là rất nhiều tài góc rất nhiều góc nha anh em còn thẻ là tới 6 thẻ là anh em cũng có thể nằm mã tài thẻ nha còn cái kèo á, thì mình sẽ đưa lên cho anh em xem luôn nha còn đây là cái bảng tỷ lệ kèo thực tế cho anh em xem luôn nha anh em thì anh em cũng thấy đây Ba Lan đang chấp với 0,75 và ăn đủ nha anh em ăn đủ nha tài xỉu thì 2,25 anh em ăn 92 còn hiệp 1 thì Ba Lan vẫn chấp 0,25 và anh em ăn đủ. Còn tài xỉu hiệp 1 thì vẫn một trái nha anh em. Thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm Ba Lan được nha, nằm Ba Lan nha anh em. Nằm Ba Lan và nằm tài. Anh em cũng có thể vào cái mã Ba Lan chấp hiệp 1, Ba Lan chấp hiệp 1 nha anh em. Còn gốc á, anh em cũng thấy đây Ba Lan đang chấp với hai quả, hai quả gốc và tài xỉu là 9 chín quả tài anh em ăn đủ luôn anh em cứ vào cái mã tài của ba lan cho mình tài gốc ba lan nha thì hiệp 1 ba lan vẫn chấp 0,5 0,75 nha anh em chấp góc 0,75 là tài xỉu chỉ có 4 anh em nên vào cái mã tài tài góc hiệp 1 tài góc hiệp 1 anh em cứ đánh mấy cái mã này anh em đánh mạnh tay vào cho mình nha mấy cái mã góc này anh em nên đánh mạnh tay vào còn thẻ thẻ là hiện tại là bên phía à, Ả Rập Xê Út chấp với nửa thẻ nè chấp nửa thẻ nha và tài thẻ là tới 4 trận 4 thẻ tài thẻ nguyên trận là tới 4 cái thẻ nha còn hiệp 1 là chỉ có tài xỉu chỉ có 1,25 mà anh em thì anh em vào anh em nếu mà anh em chơi trang á thì anh em không cần vào thẻ vội đâu anh em anh em gồng anh em chờ tới khoảng tầm phút 30 tầm phút 30 thì nó sẽ có những cái mã thẻ nha anh em tới lúc đó những trận đấu nóng dần lên thì mới có thẻ anh em còn anh em vào thẻ sớm quá thì nó cũng ờ, không có lợi ích cho anh em đâu mà cũng còn đang cao nữa thì anh em phải gồng vào còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài chưa có trang chơi á thì anh em không chơi được những mã kèo này nha mình khuyến khích anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi được những mã kèo này thì mình vẫn có livestream trực tiếp cho tất cả anh em để anh em vào những cái mã kèo này thì hợp lý nhất nha thì mình có livestream trực tiếp 24 giờ anh em và mình đẩy kèo trực tiếp cho anh em thì anh em cứ vào trên đó anh em xem và anh em tạo một cái trang để mình hướng dẫn tất cả anh em vào kèo nóng lúc nào cũng được nha anh em đây là cái kênh mới của mình nha anh em cái kênh mới của mình là bờ lê vê hốt lúa nha anh em là bình luận viên hốt lúa và cái kênh này của anh em mình nó đang đang đang làm game và mình cái kênh kia mình để dành livestream rồi mình lấy cái kênh của anh em mình luôn là ý lên mình nhận định cho anh em trong cái mùa World Cup này để anh em có được những mã kèo chơi hiệu quả nhất còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài không chơi được những mã kèo mình vừa đưa ra anh em có thể liên hệ qua Zalo cho mình là 0937 318970 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình để anh em nhận được những cái mã kèo thơm và hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang chơi hiệu quả nhất trong cái mùa World Cup này không riêng mùa World Cup này mà qua C1, C2 hoặc là ngoại hạng Anh La Liga rồi anh em cũng vẫn có chơi được thì bên nhóm của mình chơi suốt có trận đấu nào mùa giải nào cũng vẫn chơi nha anh em thì cái đó là mình phiên trận tình anh em thì anh em nào muốn vào chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ qua Zalo mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và vào chơi cùng mình thì anh em nào mà đang xem cái video này là video đầu tiên của mình thì anh em thấy hay anh em cho mình một lượt đăng ký và anh em để lại cho mình một lượt bình luận nếu anh em à, góp ý cho mình thêm một tí thì à, đến đây mình cũng đã nhận định xong thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha